Uh, xin chào anh em thì uh, hiện nay thì có rất nhiều anh em đang liên hệ với tôi nhờ tôi tư vấn về cái đồ chơi bầu cua tài xỉu thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em hai cái món đồ chơi bầu cua tài xỉu mới nhất của năm 2020 này đang được rất nhiều anh em quan tâm anh em nhé thì uh, tôi sẽ chia sẻ với anh em trước về cái món đồ chơi bầu cua thì với cái máy đánh bầu cua này nó rất là nhỏ gọn đây cái bằng hộp quẹt em nhé rất phù hợp cho em ngụy trang vào trong người em có thể để bất cứ cái vị trí nào em muốn thì với cái máy đánh bầu cua này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa Đấy, để ghi nhớ và phân tích và báo dung cho em biết ra con gì em nhé mỗi nhịp dung tương ứng với một mặt của hột bầu cua đấy thì với máy bầu cua này em chỉ đến sân chơi người ta nắp đĩa quân hột của người ta em cũng không cần chạm tay hột anh em chỉ cần à, bật máy lên và để cho người ngồi ở cái vị trí một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe được cái âm thanh của hột bầu cua rơi xuống đĩa này thì máy để trong người nó sẽ nghe được anh em nhé thì anh em nào thực sự quan tâm đấy thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là mang nắp đĩa quân hột của anh em qua trực tiếp nhà để tôi tư vấn cụ thể đấy, để anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé thì uh, tôi có chuẩn bị cho anh em cái nắp chợ này cái đĩa chợ này và một số hột chợ Đấy, tôi sẽ nắp lên và lấy ba hộp bất kỳ em nhé. Đấy. Thì với cái máy đánh bầu cua này đấy thì là hột gì cũng được anh em nhé. Nắp đĩa gì cũng được, hột giấy hay hột xốp đều được. Hay là hột công chuyện, hột chợ đều được em nhé. Nó rất là phù hợp cho anh em làm tay con. Anh em đến sân chơi người ta không luồn được đồ vào. Đấy, hay là không chạm tay vào hột anh em nhé đây tôi chứng minh với anh em nắp đĩa quân hột của tôi nó hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi anh châm đây Đấy, tôi sẽ thử này nắp không phải hít nha đĩa cũng vậy đây Đấy. cũng thế nha nếu nó là đồ công chuyện đấy em thử nâng châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ à, sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em anh em lưu ý nhé đối với lại cái nắp chợ đấy anh em xoay đèn này à, phải xoay xuyên này em nhé đĩa cũng vậy nhá à, hoàn toàn bình thường và tôi test xong tôi sẽ xé ba hột ra để chứng minh với anh em ba hột của tôi cũng là hoàn toàn bình thường thì anh em chỉ cần bật máy lên này và để trong người nhé sau đây tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em thì anh em lưu ý này ba cái tiếng đầu anh em bỏ cho tôi anh em nhé thứ thứ nhất này tôm cua cá này tiếng thứ hai này tôm gà cua này tiếng thứ ba này bầu tôm cá này bỏ để làm gì bỏ để nó nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa và nó ghi nhớ đấy để nó phân tích ở à, cái tiếng thứ tư nó sẽ báo dung cho em biết đấy mỗi mặt nó sẽ tương ứng một nhịp dung khác nhau em nhé để em dễ cảm nhận đấy thì cái máy này rung rất là êm thôi anh em cứ để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé đấy như tiếng này đây máy báo rung cho tôi biết được con cá anh em đánh cá tôi anh em nhé hai cá một gà này đấy. sân chơi người ta có sóc dài hay sóc loạn nên đều được vì bản thân cái máy của mình nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa nhé rồi nó báo rung cho mình biết anh em nhé đây như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con tôm anh em đánh tôm tôi chắc chắn là có tôm anh em nhé một tôm này tôm bầu gà này đấy hột gì cũng được anh em nhé đấy xốp hay hột mút đều được hay nắp đĩa gì cũng được rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi anh em nhé như tiếng này đây máy báo zoom tôi biết là con bầu anh em đánh bầu tôi chắc chắn là có bầu anh em ạ bầu này ok Đấy. đồ thì rất là hiệu quả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 Đấy, đây là cái đồ mới nhất của năm 2020 anh em nhanh tay nhấc máy alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung đây với một dung thì anh em đánh con tôm cho tôi chắc chắn là có tôm anh em nhé một tôm này tôm cua nai này deck cho anh em tin cuối nhé đấy thì cơ sở tôi cung cấp rất nhiều đồ chơi anh nhé đấy bầu cua tài xỉu hay game hack trên điện thoại đây đấy với hai nhịp dung này thì anh em đánh cho tôi con nai cho tôi khẳng định với anh em chắc chắn là có nai em ạ hai nai này một tôm này rất ok Đấy, anh em quan tâm tới đồ chơi này thì cứ ăn liên hệ tôi sau đây ấy, tôi sẽ xé ba hột ra để chứng minh em ba hột là hoàn toàn bình thường em nhé lưu ý nhé em cứ sử dụng cái máy này thì đến sân chơi ngồi một mét rưỡi đổ nặng là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé Đấy, cứ tai anh em nghe được là máy để trong người sẽ nghe được Đấy. Đấy, hột là hoàn toàn bình thường đây Đấy. đây tôi sẽ thử nâng châm lại cho anh em đây nâng châm không hít em nhé Đấy. xin chào anh em thì uh, clip trước ấy tôi đã chia sẻ với anh em về một số cái hột công chuyện và nắp đĩa công chuyện đấy thì với những cái đồ đấy là anh em phải nguồn được vào sân chơi nó chỉ phù hợp cho những anh em nào tổ chức được sân chơi em nhé đấy còn những cái uh, sân chơi mà anh em không tổ chức được không nguồn được đồ vào đấy thì có cách nào thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới nhất của năm 2020 đấy cái thiết bị này đấy nó sẽ giúp anh em làm tay con không luồn được đồ vào anh em nhé cũng không chạm tay hột em đều có thể chơi được thì tôi cũng chuẩn bị cho em một bộ hột công chuyện cụ thể là bộ hột nâm châm em nhé và một số hột trợ đây Đấy, tôi đã thử nước muối hột thì nổi hoàn toàn bình thường đây tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ em nhé tại sao tôi lại dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ đấy là tôi muốn chứng minh với em là tôi không chạm tay vào hột anh em nhé đấy đối với cái thiết bị này đấy thì hột gì em cũng có thể chơi được hột công chuyện cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em nhé hay nắp đĩa gì cũng được rất là hiệu quả thì em quan tâm với cái thiết bị mới này thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video này tôi sẽ chia sẻ với anh em để em hiểu rõ hơn hoặc anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0985 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em thì trước tiên thì tôi cũng muốn chứng minh với anh em là nắp đĩa quân hột của tôi là hoàn toàn bình thường em nhé thì trên tay tôi thanh nam châm đây, nam châm trắng là rất là hít em nhé đây bỏ thùng hít đây đĩa cũng vậy nhé, Đấy. nắp đây hoàn toàn bình thường nếu nó là đồ câu chuyện ấy, anh em thử đâm châm chắc chắn cũng sẽ hít anh em nhé đấy anh, anh rõ đấy là bộ hột câu chuyện nắp đây nắp soi xuyên nhé nắp chợ hoàn toàn bình thường đĩa cũng vậy thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em cố gắng tự tay mình kiểm tra trước khi chơi anh em nhé hột đây rất là trong em rõ đấy còn những cái hột công chuyện ấy, em soi đèn flash chắc chắn nó sẽ gợn được không được trong suốt này em nhé đây em nhìn sang cái hột công chuyện này đấy bao giờ nó gợn được em gì chưa đấy, không bao giờ được trong suốt cái thiết bị này nó là như thế nào đó là cái máy nghe một tài xỉu công nghệ mới thì với cái máy nghe này ấy, chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hột rơi địa để phân tích và báo dung cho em biết được tài xỉu em nhé tại sao lại nghe âm thanh và nó lại phân tích và nó báo dung được cho em biết được tài xỉu thì nó sẽ là dựa trên cái nguyên lý này mỗi hột tài xỉu ấy nó đều có 6 mặt khác nhau em rõ đấy đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa này nó sẽ tạo ra 6 cái âm thanh khác nhau thì cái máy nghe này nó được lập trình âm thanh của 6 mặt rồi đấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột phát ra để nó nhận biết được cái âm thanh phát ra là của mặt nào và nó phân tích nó báo dung cho em biết được tải hay xỉu thì với cái máy nghe này đấy thì anh em đến sân chơi người ta lắp đĩa quân hột người ta anh em cũng không cần phải chạm tay hột nhé đấy hột gì cũng được anh em chỉ cần là ngồi một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất để nó nghe âm thanh và phân tích thì sau đây tôi sẽ bật máy lên này và test thử cho anh em và vừa test thử vừa phân tích cho anh em để em hiểu rõ hơn đây tôi để đây anh em nhé thì với cái máy nghe này ấy, nó báo một dung thì em đánh xỉu báo hai dung anh em tài tôi anh em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu này xỉu này bảy nút này đấy anh em vào sân chơi người ta có sóc dài đều được vì bản thân cái máy của mình là nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để phân tích anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này rất ok nhá. thì cái máy nghe này ấy, nó chống mọi tiếng ồn cho nên anh em vào sân chơi có ồn anh em cũng đều chơi được nhưng em lưu ý này ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy nghe được còn ồn lớn quá áp bất âm thanh của hột thì máy không thể phân tích không thể báo cho em được nhé máy báo hai dung anh em hãy tài cho tôi tài này 11 nút này thì cái đồ này rất là hiệu quả anh em mà quan tâm đấy anh em có thể đến trực tiếp nhà của tôi để em cùng trải nghiệm cùng kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh em hãy tài cho tôi tài này đấy đây là bộ hột trợ nhé và tôi sẽ chuyển sang bộ hột công chuyện đây đấy. thì bộ này là bộ hột 12 anh em nhé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 đấy anh em nào quan tâm tới cái máy nghe của tài xỉu công nghệ mới này thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0985 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video